chào toàn thể anh em trong ngành nhân kính Hiện tại em đang ở tổng kho của công ty Factor Việt Nam ờ, Và em đang ờ, tiến hành giới thiệu cho quý anh chị em khách hàng ờ, về những dòng sản phẩm tại công ty Factor Việt Nam Em là Lai đến từ công ty xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Và anh em đang được xem video này trên kênh máy khách nhân Factor VN Và anh em đang theo dõi video của em anh em đang được uh, quan sát đây là một uh, ờ, tổng kho máy sản xuất cửa nhôm uh, ờ, lớn nhất thị trường Việt Nam hiện tại và công ty em hiện tại đang có hai uh, kho uh, kho chính ở bến xe miền Hà Đông thành phố Hà Nội và một chi nhánh ở tại khu vực Việt Nam đó là gần khu du lịch Suối Tiên quận chín thành phố Hồ Chí Minh à, anh em ở gần khu vực nào thì có thể đến tổng kho của em để xem máy và để được uh, chụp hình xem máy cũng như là vận hành những dòng sản phẩm của công ty Center ờ, à, Và khi anh em đến thì hãy nhớ liên lạc cho em với số điện thoại của bên trên màn hình 0787 291 188 để được hỗ trợ được vào vào kho cũng như là được ờ, tư vấn thêm về các dòng sản phẩm Và hiện tại công ty Vector Việt Nam đang ờ, cung cấp cho quý những khách hàng trên thị trường tất cả các dòng sản phẩm anh em có thể là sản xuất ra những cái bộ nhân uh, bao gồm các dòng sản phẩm từ máy cắt nhân hai đầu cho đến các sản phẩm máy ép gấp, máy phay đố, máy đột dập các uh, ờ, dòng sản phẩm khác như là máy uh, ờ, khoai khóa và máy uh, dập khóa tự lực à, và những cái phụ kiện đi kèm theo máy thì công ty Master đều có đầy đủ hết cho anh em và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan như là tìm hiểu về các uh, dòng sản phẩm tại công ty Master Việt Nam à, và ngay phía sau em đây anh em có thể được nhìn thấy đây là những cái dòng sản phẩm đang uh, phân giá thành tầm trung à, là dòng sản phẩm con của Việt Nam ngay thương hiệu Megatech à, và đối với dòng sản phẩm này bên em đang áp dụng uh, những cái chương trình uh, giảm giá và những cái chương trình khuyến mãi uh, trên từng cái dòng sản phẩm thì anh em nào uh, muốn biết thêm về cái chương trình khuyến mãi thì liên lạc với em hoặc là bình luận ở phía dưới video à, và anh em có thể là uh, quan sát được đây là những dòng sản phẩm máy cắt nhân hai đầu uh, mang thương hiệu Megatech với uh, mã sản phẩm là 05, 06, 8 uh, và cái dòng sản phẩm 09S à, và anh em nào muốn biết ờ, thông tin chi tiết của các dòng sản phẩm cũng như là công suất các hoạt động cách vận hành như thế nào thì có thể là xem thêm trong những cái video uh, trong kênh máy marketing factor vn thì đây là những cái dòng sản phẩm mang thương hiệu Megatech anh em có thể nhìn thấy nó có màu đó là màu ờ, cà phê và cái tủ màu cam thì đối với dòng sản phẩm này bên em sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 2 năm và linh kiện phụ kiện thì bên em đều có đầy đủ sẵn đó và chúng ta sẽ cùng nhau ờ, đi ờ, xem chi tiết về các ờ, dòng sản phẩm năm cũng như là tám này anh em nhé à, và anh em nào đang có cái diện tích phân xưởng của nhà mình nó còn hạn chế thì có thể sử dụng những sản phẩm máy cắt hai đầu không hết này và tương đương thì cái khối lượng công việc của chúng ta cũng sẽ là khối lượng công việc tương đối vừa phải thôi thì chúng ta dùng dòng sản phẩm này để đáp ứng được cái nhu cầu công việc về cái số lượng sản phẩm này cũng như là mức giá thành à, và cái diện tích nhà xưởng của mình tương đối thì mình sẽ sử dụng dòng sản phẩm 05S này thì tương đương với dòng sản phẩm 05S sẽ có dòng sản phẩm máy cắt hai đầu phát là Factor 55 thì à, anh em ờ, quen với ờ, thương hiệu Factor thì chắc chắn sẽ biết về dòng sản phẩm này hiện tại đang được uh, rất nhiều khách hàng trên thị trường uh, ưa chuộng cũng như là săn đón để uh, uh, có thể là sở hữu cho mình một dòng uh, sản phẩm Factor 55 vừa rẻ là vừa vừa túi tiền uh, và cái công suất làm việc uh, đảm bảo hiệu quả cho anh em thì với tổng chiều dài của dòng sản phẩm này rơi vào tầm khoảng đó là 4m6, 4m7 và chiều ngang thì rơi vào tầm khoảng đó là 1m2, 1m3 ờ, thì ờ, sẽ giúp anh em tiết kiệm được cái diện tích không xưởng và vận hành máy móc nó sẽ rất là êm và máy có công suất motor đó là 3 kg trên hai đầu máy và với uh, thiết kế của năm 2020 thì thông máy anh em có thể nhìn thấy là thông máy được thiết kế to hơn rất là nhiều so với những dòng sản phẩm thông thường trên thị trường uh, về cái độ to này nó sẽ giúp uh, đảm bảo sử dụng cho dòng điều đặc biệt hơn đó là máy cắt hai đầu 08S này không sử dụng bánh đà hay bánh răng như những cái dòng sản phẩm máy cắt hai đầu 08 thường trên thị trường hoặc là những cái dòng máy model thời cũ thì việc chúng ta sử dụng bánh răng trong quá trình gốc thì về lâu về dài nó sẽ dẫn đến tình trạng đó là đèn nhôm nó sẽ bị kẹt vào bánh răng đó và dễ dẫn đến và nó sẽ giúp đảm bảo hơn cho anh em về việc đó là góc chính xác cũng như là cái độ an toàn sự lâu và dài cho dòng sản phẩm này à, và giới thiệu à, tương đương với một đồng sản phẩm tám trên thị trường và đường lưỡi cắt đó là đường lưỡi cắt 420 à, to hơn so với dòng 05 thì dòng sản phẩm này thiết kế thân bệ sẽ cứng cáp và chắc chắn hơn rất là nhiều à, đồng thời đó là về những cái uh, chi tiết à, về những cái độ chính xác cơ khí của máy cũng sẽ rất là đảm bảo cho anh em trong quá trình chúng ta sử dụng và trên cái dòng sản phẩm Factor này thì bên em đang có chế độ bảo hành cho mình đó là 3 năm à, đối với sản phẩm cao cấp Factor và tổng chiều dài của dòng sản phẩm này rơi vào tầm khoảng là 4 6 cũng rất là phù hợp cho anh em nào đang có diện tích không xịn nhỏ và mức giá thành đó là đầu tư tầm trung ờ, sẽ giúp anh em giải quyết được cho mình những cái vấn đề về vốn cũng như là về ờ, công việc đang phiên bản ờ, tích hợp của dòng sản phẩm Factor 90 và Factor 88 thì đây là dòng sản phẩm mới hoàn toàn với thiết kế là motor vuông 3 kW và bích tông dấu ở trong là bích tông hình khối sẽ giúp tiết kiệm được ờ, diện tích nhà xưởng âm hơn đó là thiết kế về thân của máy cũng được ờ, thiết kế lại đó là hệ thống thông phát để giúp anh em đó là uh, đẩy được những cái nạn nhân ra bên ngoài uh, nó không một phần đứng ở trên thành máy nữa chúng ta sẽ đỡ phải tốn cái thời gian đó là vệ sinh máy móc đồng thời thì máy vẫn được uh, cắt được hai góc uh, giống như dòng sản phẩm Factor 88 đó là góc 45 và góc 90 độ và dòng sản phẩm này hiện tại đang rất là được ưa chuộng với bộ ờ, chịu tận nguồn 24V ở trong hệ thống nguồn điện sẽ giúp lịch và thường uh, lượng cắt được sử dụng cho anh em trong uh, dòng sản phẩm Master 89 này đó là lượng cắt uh, Wagen 450 công nghệ của Nhật Bản sẽ uh, đảm bảo cho anh em trong uh, cái vấn đề đó là mặt cắt của sản phẩm thì về lượng cắt này bên em sẽ bảo hành cho anh em trong vòng đó là 6 tháng về vấn đề mặt cắt uh, không ba bia không nội nhôm không mất nhôm và tổng chiều dài của dòng sản phẩm này rơi vào tầm khoảng đó là 5 mét với chiều ngang thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1 mét 2 Ja, ik